chào quý vị và các bạn có mặt trong buổi livestream à, hôm nay ạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề là trái phiếu Tân Hoàng Minh tác động như thế nào đến với các cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới. À, đây là một cái chủ đề mà Dũng tin chắc là nếu các bạn theo dõi để chúng ta gì ạ à, có thể nắm rõ được những cái chiến lược đầu tư trong gì ạ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong và đặc biệt là gì ạ có kế hoạch trước trước khi mà chúng ta tham gia vào thị trường hay là trước khi chúng ta có thoát ra khỏi thị trường nếu trong trường hợp một số các yếu tố mà nó không đạt các yêu cầu mà chúng ta theo dõi ạ à, đầu tiên chúng ta nói về cái trái phiếu trái phiếu là gì ạ chúng ta biết rằng là ở ngân hàng ngân hàng là các doanh nghiệp có thường thì phát hành rất nhiều trái phiếu đây là một hình thức mà gì ạ à, huy động vốn và trong cái trình huy động vốn thì nó có gì ạ ở trong thời gian vừa qua ở Việt Nam thì chúng ta thấy rất là nó có rất nhiều các gì ạ uh, trái phiếu về trái phiếu thì nó có ba cái loại ờ, tức là chúng ta được ba không đó là không không có tài sản đảm bảo ạ đầu tiên chúng ta là không có tài sản đảm bảo nhưng vẫn huy động vốn thứ hai là <clears throat> không có bảo lãnh phát hành tức là nếu bây giờ chúng ta không có ai bảo lãnh ngân hàng có thể là bình thường là có thể là ngân hàng bảo lãnh nếu mà trong hợp trái phiếu đó mà phát hành nó không được gì ạ anh chị em nghe rõ chưa nếu anh chị em nghe rõ thì comment cái ạ anh chị em nghe rõ kiểm tra lại mic nếu anh nghe rõ thì comment ạ thì chúng ta thấy là không tài sản đảm bảo này không uh, bảo lãnh phát hành không bảo lãnh phát hành và gì ạ không nữa thì gì ạ không có xếp hạng tín nhiệm thế bây giờ nếu mà cổ phiếu trái phiếu mà nó có ba không như vậy mà chúng ta thấy là người ta vẫn điên rồ người ta mua trái phiếu rất nhiều và đặc biệt trong thời gian tờ, vừa qua năm 2022 21 rồi thì rất nhiều gì ạ rất nhiều các gì ạ các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu vô tội vạ khi mà nếu trong trường hợp mà phát hành trái phiếu vô tội vạ như vậy bởi lúc đó thì dòng tiền chúng ta biết rằng là khi mà covid diễn ra thì dòng tiền họ gì ạ à, họ không thể đầu đầu tư được mà nếu cái việc mà huy động trái phiếu ở mức cao thì điều gì diễn ra thực tế họ đi huy động trái phiếu để làm gì ạ à? mục đích là huy động trái phiếu để để tiếp tục đầu cơ tiếp tục đầu tư vào các cổ phiếu đất nên chính vì vậy thì rõ thấy rằng là khi mà rất nhiều doanh nghiệp mua được ờ, huy động rất nhiều trái phiếu rồi bắt đầu đi đầu cơ vào rất nhiều các dự án đất khác nhau nó làm cho đất bị bong bóng và chính vì vậy thì chính phủ chúng ta thấy rằng là sau khi mà nền kinh tế chúng ta ờ, gặp covid những sự cố như vậy thì tiền nó chảy vào chứng khoán tiền nó chảy vào gì ạ và bất động sản nên họ đang gì ạ tìm cách để nắn ra nắn cái dòng tiền sang lĩnh vực đó là lĩnh vực sản xuất lĩnh vực kinh doanh đây là một trong những cái chủ trương ờ, rất là <clears throat> chủ chủ trương và chính chủ trương rất tốt của chính phủ chúng ta bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem là nếu bây giờ cái việc mà cái Tân Hoàng Minh được được vui ra thì câu chuyện ở đây là câu chuyện chúng ta chưa cần biết là chúng ta à, nó sẽ như nào chúng ta chưa cần biết rằng là có bị tù bị phạt bao nhiêu nhưng chúng ta biết là trên thị trường rất nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng giống như tôi của mình nhiều lắm nhiều vô kể luôn bởi năm vừa rồi thì cái sự phát hành rất là lớn nên chính vì vậy thì việc mà phát hành à, mô tả trái luật hai là không tài sản đảm bảo không bảo lãnh và thậm chí là không gì ạ à, <coughs> không có không có xếp hạng tín nhiệm tức là không có xếp hạng tín nhiệm nên cái cái việc mà nhà người dân có rất nhiều tiền họ không đầu tư vào vào chứng khoán thì họ chuyển sang gì ạ à, giống như một hình thức gửi tiết kiệm thế câu chuyện ở đây là nếu trong trường hợp mà nếu trong trường hợp mà các cái tài sản cái trái phiếu bị rút ra thì điều gì diễn ra câu chuyện là nếu các tài sản hay là trái phiếu bị rút ra thì điều gì diễn ra thế thì rõ ràng điều đầu tiên là gì ạ những cái dự án về bất động sản sẽ dừng tức là nó sẽ bị đình trệ đúng không bởi vì không có vốn cái điều đầu tiên chúng ta thấy là cái điều thứ hai là chúng ta cần phải nhớ rằng là những cái nhà đầu tư lớn các nhà đầu tư trước tổ chức họ họ nhìn rất là rõ họ nhìn rất là rõ nếu trong trường hợp những cái điều gì mà bất lợi cho họ điều gì bất lợi cho họ thì họ có gì ạ có rút tiền ra hay là thì họ tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu bất động sản đây là gì ạ à? đây là một cái gọi là chúng ta gọi là quy luật nhân quả hôm trước dũng có nói cho các bạn là nếu chúng ta đầu tư một cổ phiếu về tăng trưởng chúng ta có nhớ rằng là chúng ta có 6 các yếu tố để mua cổ phiếu tăng trưởng yếu tố đầu tiên là yếu tố về xu hướng chúng ta sẽ nói về yếu tố về xu hướng yếu tố thứ hai là yếu tố chất xúc tác thứ ba là các tổ chức họ mua hay là bán cổ phiếu cái thứ tư là thời điểm chúng ta mua vào cái thứ năm là chúng ta quản trị rủi ro cái thứ sáu là gì ạ à? cái thứ sáu là cái gì ạ à? chúng ta có thể bán khi mà chúng ta đạt được kỳ vọng ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta quan sát xem là ở trong cái trường hợp này khi mà đây là câu chuyện của chúng ta nếu mà trong trường hợp mà cái ông Tân Quảng Minh này, này đây là cái việc mà ông có 9 cái dự án mà phát hành cho lọc 9 dự án phải cho lọc thì bây giờ câu chuyện đặt ra là vậy với Tân Quảng Minh là một cái doanh nghiệp lớn mà phát hành cũng được rất nhiều các gì à, trái phiếu 9 lần phát hành cho lọt thì liệu các à, doanh nghiệp bất động sản có nhiều doanh nghiệp mà chúng ta thấy rằng là có phát hành và liệu có gì ạ à, có có vi phạm những cái gì ạ à, vi phạm những cái quy tắc mà chính phủ đề ra không câu chuyện đây chúng ta sẽ tự tự đưa ra rồi Dũng sẽ không phân tích ở đây chúng ta phải đặt ra câu hỏi bởi vì trong đầu tư chúng ta đang nói về là giữ rủi ro và gì ạ rủi ro và lợi nhuận thì đầu tiên chúng ta nói rằng gì ạ đầu tư bao giờ chúng ta tập trung vào giữa gì ạ lợi nhuận rủi ro nếu rủi ro chúng ta đúng không rủi ro chúng ta nó cao hơn lợi nhuận thì chúng ta nên đầu tư hay không chúng ta cần phải gì ạ? nhà đầu tư mới nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường chúng ta cần phải đặt lên bàn cân giữa rủi ro và lợi nhuận nếu chính như vậy thì chúng ta không thể biết rằng là có bao nhiêu doanh nghiệp đang gì ạ? phát hành trái phiếu thực tế thì trong thời gian vừa rồi chúng ta có lẽ là nếu anh chị em thấy rằng là cổ phiếu gì mà chúng ta phát hành rất là nhiều liên tục PDR đúng không ạ DG nhiều cổ phiếu khác nữa CDO và rất nhiều cổ phiếu khác họ cũng phát hành còn trong trường hợp phát hành có đúng luật hay không thì chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng là đây là gì ạ là một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi đây ạ đầu tiên chúng ta đặt ra câu hỏi ở đây ạ có đúng luật hay không thì chúng ta chưa biết Đây câu chuyện là như vậy để chúng ta thấy rằng là chúng ta bao giờ chúng ta phải chủ động trước tất cả mọi thứ chúng ta phải chủ động trước thế thì khi mà nhà đầu tư lớn nhà đầu tư lớn đúng không nhà đầu tư lớn họ nắm rõ được điều này nên họ gì ạ cần phải gì ạ rút bớt vốn ra để giảm thiểu rủi ro vậy nếu họ rút vốn ra mà họ thiểu ro tức là gọi là nhà đầu tư trước thì chúng ta có mua hay không nên đầu tiên chúng ta nói về chất xúc tác chất xúc tác là những cái trái phiếu doanh nghiệp bây giờ nếu bây giờ doanh nghiệp bất động sản chúng ta huy động vốn đã khó rồi khi mình chúng ta huy động vốn để tiếp tục để mở rộng quy mô tiếp tục xây dựng các dự án bởi vì nó cần phải đảm bảo một số các gì ạ à, các uh, tiêu chí về các thông tư các luật của nhà nước đưa ra nhưng vừa rồi thì mọi thứ thì chúng ta huy động thì nó chả cần phải đảm bảo đảm bảo gì à? không cần tài sản đảm bảo nó lại không cần bảo lãnh và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là họ phát hành rất là lớn như vậy khi họ phát hành lớn như vậy vậy không nếu thì rõ ràng nhà đầu tư là người mà chịu thiệt hại lớn nhất nếu trong trường hợp doanh nghiệp nó gì nó phá sản hoặc là doanh nghiệp nó gì không có khả năng thanh toán thường thì doanh nghiệp họ gì ạ họ thường bao giờ doanh nghiệp họ có để một là gì ạ họ huy động vốn bằng cách là gì ạ một là đợi vay ngân hàng đúng không vay ngân hàng vay ngân hàng là lãi suất này rất là cao này cái thứ hai là chúng ta cần phải rất nhiều các tài sản đảm bảo pháp lý đó là chúng ta là đơn giản nhất cái điều thứ hai là chúng ta gì ạ là chúng ta phát hành cổ phiếu ra công chúng khi mà phát hành tăng vốn điều lệ ra công chúng thì chúng ta biết rằng là một là cái yếu tố đầu tiên là doanh nghiệp nó phải có lãi thế thì thứ hai là gì ạ phát hành khi mà phát hành thì có gì ạ nếu mà trường hợp doanh nghiệp mà hoạt động không tốt thì liệu có phát hành hay không cái điều thứ ba đó là phát trái phiếu tức là chúng ta giống như là ngân hàng lại cho nhà đầu tư gì ạ chúng ta phát hành trái phiếu để nhà đầu tư mua với một lãi suất rất cao có thể trong một năm trong hai năm để chuyển đổi và ở đây chúng ta thấy là có ba khi mà phát hành chúng ta thấy rằng là nó không có tài sản đảm bảo về đất về cát về mọi thứ về chúng ta gọi là tài sản thứ hai là không cần ai bảo lãnh cả bình thường có ngân hàng bảo lãnh thì cũng không cần không quan tâm nữa và thứ ba nữa là nó không có gì ạ xếp hạng tín nhiệm tức là cái cái cái tổ chức đó nó không ai tín nhiệm nó tốt hay xấu nên chính vậy họ phát hành ra rất đơn giản và năm 2021 thì gần như là trái phiếu về bất động sản phát hành rất là đông lớn sau đó trái phiếu ngân hàng nên nếu trong trường hợp mà chính sách nhà nước đưa ra trong thời gian tới và tiếp tục làm mạnh thì chúng ta biết rằng là cái nhóm ngành nào sẽ bị ảnh hưởng nha cái nhóm ngành nào sẽ bị ảnh hưởng ở đây Dũng sẽ đưa ra để chúng ta tự nghĩ rồi còn vấn đề là bây giờ bảo mua hay bán là chúng ta đã toàn là người mà chúng ta đã thông minh rồi tự đưa ra quyết định được tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại nếu mà một cái điều này đưa ra tí nữa chúng tôi quay trở lại là nó có tốt hay xấu đúng không ạ có tốt hay xấu thì chúng ta sẽ phân tích sau thế nên đây là những yếu tố chất xúc tác tác động thị trường cái điều thứ hai là bây giờ yếu tố chất xúc tác tác động thị trường thì các yếu tố này về cơ bản nó không phải là chất xúc tác tích cực về cơ bản nhá không phải yếu tố chất xúc tác tích cực nên chính vì vậy thì một là nhà đầu tư thấy rủi ro phần lớn nhà đầu tư rủi ro họ sẽ giảm bớt cái tình trạng đầu tư vào cổ phiếu bất động sản nếu cái cổ phiếu bất động sản đó mà nó lại phát hành nhiều trái phiếu và có sự nghi ngờ về cái phát hành đó nó không đảm bảo cái điều đầu tiên các bạn cần phải nhớ lại cái điều thứ hai là gì ạ các cổ phiếu thì họ đầu tư họ kiếm được lợi nhuận rồi họ kiếm được lợi nhuận rất là là lớn trong thời gian vừa rồi rồi nếu các bạn nhìn thấy là nhiều cổ phiếu họ đã kiếm lợi nhuận như này rồi rất là cao rồi vậy chúng ta thấy là đã kiếm được lợi nhuận họ có thể chốt được rồi đúng không họ có thể chốt được rồi chúng ta thì nhìn thấy là nhiều cổ phiếu bất động sản họ kiếm được rất nhiều lợi nhuận thì họ còn chốt lời được chưa họ có thể chốt lời được cái thứ ba nữa gì ạ một là chốt lời thứ ba là giữa rủi ro nếu họ đầu tư mà không may là cái cổ phiếu đó giống như bác quyết bị bắt thì điều gì diễn ra một là họ vì họ không huy động được gì ạ huy không huy động được trái phiếu trên thị trường nên chính vậy thì nhiều dự án có thể bị ảnh hưởng cái điều thứ hai là trong trường hợp xấu nhất trong trường hợp xấu mà trái phiếu đó gì ạ lại tiếp tục bị gì ạ bị thu hồi bị gì ạ như tân hoàng minh thì điều gì diễn ra nên cái điều thứ hai chúng ta cũng cần phải đưa ra kế hoạch và điều thứ ba nữa là gì ạ cổ phiếu đó gì ạ nó bây giờ chúng ta sẽ phân tích về những yếu tố về về xu hướng về gì ạ về nhà đầu tư tổ chức đang làm gì thì chúng ta xem để để chúng ta có thể biết được nó đang làm gì hay không đấy là yếu tố mà cuối cùng tôi muốn gửi đến anh chị em còn nó đúng hay sai hay không chúng ta tự trải nghiệm đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cổ phiếu L14 thực ra L14 thì à, đây là cổ phiếu mà nó đã tăng rất là mạnh ở phía trên này rồi và nó đã phân phối ở đây rất là nhiều rồi cái cổ phiếu này ờ, bản chất là gì ạ là cái gì ạ nó tạo ra sóng cho cổ phiếu CDO và DG đấy cái cổ phiếu này về chất lượng của nó thì nó không thể là bằng DG và CO các bạn nhá về chất lượng thì không phẳng bằng DG và CO nhưng chỉ cần là chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ cần kéo một cổ phiếu với gì ạ với một nguồn lực nhỏ hơn đúng không? với nguồn lực nhỏ hơn thì nhà đầu tư sẽ có một xu hướng là tại sao một cái cổ phiếu mà nó lại tăng mạnh như thế này cổ phiếu mà uh, cái cái lợi thế cạnh tranh nó không bằng CDO và DG nó lại có lợi thế cạnh tranh mà nó đang giá rất là cao vất vưởng như này thì các cổ phiếu này nó sẽ phải còn gì ạ nó đang định giá rất là thấp nên chính vì vậy thì đây là một cái gì ạ đây là một chiến lược đầu tư chiến lược đầu tư giống như Tân Hoàng Minh ấy, chiến lược đầu tư giống như Tân Hoàng Minh đó là gì ạ đấu giá bất động sản đưa ra mức cao nhất để bán bất động sản ở phía bên kia bán các dự án bất động sản ở bên phía bên kia tức là họ đang có hai dự án bất động sản họ cần phải bán và những cái dự án này là đều những dự án liên kết với gì ạ với nhiều các gì ạ tức là chúng ta gọi là liên kết với nhau nên chính vì vậy muốn bán được cái dự án liên kết đó thì chúng ta cần phải nâng bất động sản cao lên chính vì vậy thì khi mà nâng bất động sản cao lên để bỏ cọc thực ra là họ có ý định bỏ cọc trước rồi chứ không phải là <clears throat> khi mà báo chí hoặc mọi thứ đưa ra tại vì đây là cái cách chiến lược đầu tư dương đông kích tây ạ thế thì cái, khi mà chiến lược như vậy thì họ đã bán được rất nhiều cái dự án cũng như là bất động sản ở phía bên kia bờ sông à thế thì bên kia sông Sài Gòn đúng không ạ chúng ta ai thì có lẽ các bạn ở trong Sài Gòn các bạn đều biết điều này thế thì cái cổ phiếu này cũng tương tự như vậy chỉ cần một nguồn lực rất là lớn nguồn lực khoảng vài vài tỷ vài à, có thể vài nghìn tỷ kéo cổ phiếu này lên thì rõ ràng nếu chúng ta có kế hoạch chúng ta mua cổ phiếu này trước thì rõ ràng là chúng ta đã có một cái tỷ lệ rất là lớn để chúng ta kiếm được lợi nhuận với cổ phiếu này nên chính vì vậy đây cũng là một cái chiến lược mà gì ạ à, phần lớn các tổ chức họ đang làm và chúng ta biết rằng là cách làm như vậy thì nó sẽ gì ạ à? sẽ có thể nhân đôi nhân ba và kiếm nhiều nghìn nhiều nghìn nhiều nghìn nhiều nghìn tỷ một cách đơn giản đấy là cách đơn giản đấy ạ nếu các bạn biết rằng cái điều này hoặc là cách mà chúng ta thấy là bác quyết vừa rồi á bác chỉ cần kéo các cổ phiếu flc thế thì bây giờ chỉ cần gì ạ à? kéo cổ phiếu flc lên bằng cách là là tự, tự mình thao túng cổ phiếu flc thì những cái cổ phiếu trong hệ sinh thái của flc họ cũng đã mua ở vùng đó rồi họ có thể mua bằng cách là gì ạ xây bằng cách là các công ty con hoặc là bằng cách là ủy thác cho một gì ạ một cái công ty nào đó xây tức là có nhiều công ty con mà có thể là không bác quyết không nắm giữ và chúng ta là ủy thác cho một ai đó và đây chính là gì ạ đây là chính là cái cách để họ sẽ kéo FLC và bán toàn bộ các cổ phiếu ở những hệ sinh thái lên bởi vì các cổ phiếu trong hệ sinh thái đều tăng hết bao nhiêu bạn biết cái điều này đã biết và bây mới biết nếu anh chị em đã biết thì comment số 5 còn chưa biết thì comment số 4 ạ tự hoặc là bây giờ mới biết thì comment số 4 thế thì rõ ràng trong đầu tư chứng khoán thì rõ ràng là nó đều có những chiến lược dương đông kích tay và đều những chiến lược mà chúng ta thấy là nhà đầu tư chúng ta không biết thì chúng ta gọi là đầu tư dài hạn đúng không đầu tư dài hạn tức là chúng ta mua xong sau đó thì chúng ta gì ạ à? để nắm giữ để nắm giữ và đầu tư dài hạn câu chuyện ở đây thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ à? thế thì đến khi mà mọi thứ mọi thứ nó không kiểm soát được tại sao nhà nước bây giờ mới đưa những cái nhỉ một là gì ạ à? bắt bác quyết câu chuyện của bác quyết thì chúng ta biết từ lâu rồi ai cũng biết người người biết nhà nhà biết tất cả biết từ trước đến nay rồi nhưng không bị bắt mà đến bây giờ bị bắt câu chuyện của huy động trái phiếu rồi từ trước đến nay ai cũng biết ai cũng biết mọi người đều biết tất cả biết phần lớn các nhà đầu tư tổ chức biết chỉ có các nhà đầu tư cá nhân không biết đâu ạ chỉ có các nhà đầu tư gì ạ à, và chúng ta gọi là chỉ mua mong muốn là mua cổ phiếu bán cổ phiếu tức là hỏi là mua hôm nay mua được cái gì ngày mai gì à, mua được cái gì thì chúng ta không biết được lại còn nếu chúng ta gọi là đầu tư chuyên nghiệp ai cũng biết ai cũng biết cái cái chiến lược này và cái cổ phiếu kéo một cổ phiếu lên trong ngành và đẩy các cổ phiếu khác lên ai cũng biết và cũng chỉ có một số nhóm không biết thôi ạ à. câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thế thì câu chuyện là nhà nước chúng ta nhà nước chúng ta đang muốn là gì ạ thanh lọc để giúp cho thị trường chúng ta nó sạch hơn và khi nó sạch hơn thì điều gì diễn ra để chúng ta bước vào nền kinh tế mới nổi các bạn biết là chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào nền kinh tế mới nổi khi chúng ta bước vào nền kinh tế mới nổi á thì cái điều đầu tiên đó là gì ạ chứng khoán chúng ta sẽ là một cái kênh đầu tư rất tuyệt vời đấy. đó là kênh huy động vốn cho những doanh nghiệp sạch và đây chính là một trong tín hiệu tuyệt vời nhất mà Dũng muốn gửi đến chị em tức là nếu bây giờ những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi cổ phiếu lởm những cổ phiếu mà làm ăn nó không đúng trung thực hoặc là phim pháp thì lúc này đây nhà nước chúng ta đang gì ạ à, thanh lọc và gì ạ à, giải quyết toàn bộ những cái vấn đề mà chúng ta thấy phát sinh trong thị trường chứng khoán đặc biệt là các báo cáo tài chính nó lởm tất cả báo cáo tài chính nó lởm hoặc là chúng ta gọi là nặng các báo cáo tài chính để làm sao để với cái sóng của thị trường bắt đầu tạo ra xuống tăng thì họ sẽ có những báo cáo tài chính tốt sau khi thị trường nó giảm thì họ đưa ra những báo cáo tài chính nó không được tốt lắm chúng ta là sau sắp xếp đúng không câu chuyện nó chỉ đơn giản thôi bởi vì lợi nhuận đến từ chênh lệch giá cổ phiếu nó lớn hơn rất nhiều lợi nhuận từ gì ạ à? hoạt động kinh doanh nên nhà nhà người người các doanh nghiệp họ tìm cách để tạo ra thao túng giá cổ phiếu nhanh hơn bằng cách là kéo một cổ phiếu trong hệ sinh thái của mình lên hoặc là kéo một cổ phiếu mà mình có kế hoạch đưa lên để tiếp tục tạo ra những hiệu ứng khác nhau làm cho các cổ phiếu khác cũng đều tăng câu chuyện đây nó không có đúng sai cả câu chuyện ở đây đó là nhà đầu tư khi tham gia họ chúng ta cần phải biết khi nào chúng ta tham gia và khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường trong trường hợp nếu bạn đang nắm giữ một cái cổ phiếu như L14 ở đây thì các bạn biết rằng nhà đầu tư họ đã thường thì gì ạ đây là một cái mô hình tách tay cầm đến cái vùng này là họ đã phân phối một cái lượng rất là lớn rồi và sau đó họ phân phối nốt một cái nhịp ở đây và các bạn biết rằng là trong một vài video trước đây Dũng đã nói rằng là đây là những đợt kéo lên để xả chứ không phải kéo lên để tích lũy đây là những đợt kéo lên để xả và nhà đầu tư trong gì à, ạ? những nhà đầu tư phân tích kỹ thuật gọi là kém nhất tức là cái trình độ thấp nhất thì họ cũng biết là những cái đợt này kéo lên để giảm bao nhiêu bạn đã hiểu điều này ạ tức là một cái người mà gọi là phân tích kỹ thuật ở trình độ trung cấp trình độ thấp nhất cũng biết rằng là đây là họ là đã kéo lên để xả chứ không phải là kéo lên để đầu tư dài hạn nên nếu mà cổ phiếu mà đã bị kéo lên rũ bỏ kéo lên rũ bỏ đặc biệt là bị gãy cái đường SMA 50 ngày đây trong một xuống xuống như này thì với nhà đầu tư chúng ta chúng ta nên nắm giữ hay không và chúng ta cũng không biết là cái quá trình mà huy động trái phiếu của cổ phiếu này trong thời gian những năm trước đó và trong thời gian vừa qua nó có minh bạch hay không chúng ta tự đặt ra câu hỏi câu chuyện nó chỉ như vậy thôi nó đúng nó sai chúng ta là những người đầu tư thành công là những người đầu tư có trải nghiệm trên thị trường chúng ta cần phải biết ok cái cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu thì à, cũng là một cái cổ phiếu tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu này nó cũng thuộc nằm trong hệ sinh thái của L14 bởi vì khi L14 tăng thì người ta có dấu hiệu so sánh giữa DG với L14 thì rõ ràng đây DG nó có nguồn lực tài chính tốt hơn mọi thứ tốt hơn nên nó cũng tạo ra một con sóng khá là mạnh và đây chính là giai đoạn 2 của chu kỳ sau khi giai đoạn hai chu kỳ kết thúc thì thường cổ phiếu sẽ kéo lên để tiếp tục xả nốt ra nhà đầu tư thông thường thì chúng ta cũng biết rằng là thường là kéo lên ở đây để xả nốt và với những khối lượng lớn và đặc biệt là khối lượng lớn của hôm nay thì cái xu hướng cổ phiếu này nó đang gì ạ nó không hỗ trợ cho chúng ta một xu tăng trong thời gian tới nên các bạn biết rằng là nếu các bạn đầu tư chung và dài hạn với cổ phiếu này các bạn phải mất thời gian rất là dài và trong trường hợp thì những cái trái phiếu hoặc là những cái phát hành cổ phiếu mà nó không đúng luật thì điều gì diễn ra nếu các bạn để ý một chút thì các bạn thấy rằng là cái cổ phiếu này Dũng, lúc mà Dũng chia sẻ đó là chủ tịch hội đồng quản trị phát hành cho công ty mình 20 hay 20 triệu cổ phiếu hay 30 triệu cổ phiếu sau đó thì lại tiếp tục bán ra một lượng cổ phiếu tương tự như vậy bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment số 1 ạ tự phát hành và tự bán ra ông phát hành với giá 20 và ông bán với giá 30 đây câu chuyện rất bình thường đấy ạ tức bây giờ mình tự phát hành cho công ty con của mình với giá gì ạ à, 20 và mình mang cái gì ạ à, mang cái tài sản của mình ra bán ở giá 30 thì đương nhiên mình tự nhiên mình là lãi một khoản tiền rất là lớn đúng không ạ 10 giá tức khoảng 10 000 tỷ những cổ phiếu vẫn lên cổ phiếu vẫn lên và cổ phiếu vẫn cứ lên bởi vì đấy là lúc mà xu hướng lên lúc mà đám đông đang gì ạ à, đang đang cảm giác rằng là rất là đám đông là mà chúng ta thấy là họ rất là hung hãn họ mua họ mua họ mua và lúc này thì dù là phát hành như nào thì cổ phiếu vẫn lên x đôi x ba câu chuyện nó chỉ như thế thôi ạ chúng ta nhìn đây là những cái thông tin nó dẫn rõ ràng trên thị trường chứ không phải là những thông tin này nó bị giấu giếm cả các bạn cứ kiểm tra xem một công ty của chủ tịch quản chị họ phát hành ra với giá 20 và họ bán luôn trên sàn với giá 30 nhưng cái phát hành đó thì họ bảo hai năm nữa hay là một năm nữa họ gì ạ họ mới gì ạ họ mới cho giao dịch nhưng họ bán cái số cổ phiếu mà họ đang có có vấn đề rồi rất là sự thật nên cổ phiếu nó lên thì cứ lên ạ nên khi mà chúng ta mua những cổ phiếu như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là cái chu kỳ như này là lúc mà chúng ta cần phải gì ạ cần phải nắm rõ để chúng ta thoát thường thì đầu tư chúng ta sẽ có rất nhiều cái giai đoạn trong xuống tăng như xuống giảm chúng ta cần phải chia sẻ và một cổ phiếu thứ ba cổ phiếu này thì hiện tại chúng ta cũng đã có gãy kênh khối lượng lớn và quá trình gãy kênh tất cả những cái đợt kéo lên đây chỉ mục đích là xả thôi ạ mục đích là giảm thôi ạ tất cả cái kéo lên là mục đích giảm nên chính vì vậy nhìn về cái phân tích kỹ thuật thông thường với cổ phiếu này hoặc là một số nhóm cổ phiếu như là Napoleon đây là cổ phiếu bất động sản thì rõ ràng là xu hướng tăng cổ phiếu này còn rất là lâu bởi vì khối lượng ở đây rất là lớn và sau quá trình nó chỉ mang tính chất là hồi nếu trong trường hợp để vượt qua những cái đỉnh 90 này có lẽ còn rất lâu hoặc là cổ phiếu cuối cùng trong cái nhóm này đó là gì chúng ta thấy là những cái đỉnh sau này bắt đầu có dấu hiệu thấp lên và nó đang có xu hướng bị gãy cây và tất cả cái điều này để tạo ra xu mới thì rõ ràng có lẽ còn rất lâu mới lên được ở ờ, cái cổ phiếu mà có lẽ chúng ta thấy là năm vừa qua nó phát hành trái phiếu là khủng khủng khiếp của khủng khiếp và đây là cổ phiếu mà chúng ta thấy phát hành trái phiếu rất là lớn và nó đã tạo ra được một kênh xu hướng tăng cái câu chuyện đây là phát hành chú trái phiếu đúng luật thì không sao nếu mà nó sai luật thì không biết điều gì diễn ra nên câu chuyện ở đây là trước khi chúng ta nắm rõ hoặc là đầu tư cổ phiếu thì chúng ta cần phải biết rằng là những cái điều gì nó có thể giúp chúng ta gì ạ à? giúp chúng ta đầu tư bền vững và những điều gì mà khiến chúng ta có thể đầu tư nó không an toàn nên đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ có thể cân đối xem là nhà đầu tư nếu chúng ta là nhà đầu tư rủi ro thì chúng ta cân đối một cái lượng tiền bao nhiêu để chúng ta đầu tư cổ phiếu và rủi ro còn nếu chúng ta bỏ tất cả tiền vào để đầu tư cổ phiếu rủi ro giống như FLC chạm như vậy thì có thể một lý do ở đó một vài lần đó chúng ta có thể bị thua lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta thấy là nhà đầu tư cá nhân chúng ta cái điều đầu tiên các bạn cần phải nhớ đó là xu hướng thì tất cả những cổ phiếu như mà chúng ta đang thấy ở đây xu hướng của nó là đang là giai đoạn 4 của một chu kỳ giai đoạn 4 của một chu kỳ các bạn có thể nghiên cứu về cái sách đầu tư của gì ạ như một nhà vô địch của Mac Mini chúng ta sẽ biết tất cả cổ phiếu dạng dạng bốn của chu kỳ cái điều thứ hai là những yếu tố về chất xúc tác thì về cơ bản gì ạ để huy động vốn để phát hành thêm để gì ạ đưa ra những cái gì chúng ta phải lách luật thì trong thời gian tới các công ty công sản nó sẽ gì ạ bị hạn chế rất là nhiều cái điều thứ ba nữa là gì ạ khi mà cổ phiếu đã đạt đỉnh rồi thì với những cái chính sách thắt chặt về bất động sản hơn nữa bất động sản về cơ bản nó vẫn là ok vẫn còn tốt nhưng chính sách thắt chặt hơn nữa nên các cổ phiếu để làm giá để tạo ra những cái cung cầu giảm trong thời gian tới nó sẽ bị hạn chế rất nhiều nên chính vì vậy thì việc mà các nhà tổ chức hoặc là các dòng tiền lớn họ cũng đã gửi thấy cái mùi này rồi họ ngửi thấy mùi này rồi và khi họ ngửi thấy mùi này rồi thì các bạn biết họ sẽ gì ạ họ sẽ có những cái chiến lược khác nhau để chúng ta họ thoát ra khỏi thị trường thì uh, tối ngày mai tối thứ năm thì Dũng có một cái chương trình đó là chương trình uh, bí mật đầu tư chứng khoán thì uh, chương trình này sẽ được có 3 buổi hoàn toàn miễn phí dành cho các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia vào thị trường hoặc nhà đầu tư đầu tư lâu năm nhưng chưa có một cái gì ạ chưa có một cái à, tư duy tư, chưa có một cái tư duy trong đầu tư thì chúng ta có thể tham gia hoặc những đầu tư mà chúng ta thấy là đầu tư mà à, chưa có kết quả trong đầu tư thì các bạn có thể À, đăng ký để chúng ta đăng ký phần link ở bên dưới để chúng ta sẽ gì ạ có buổi chia sẻ trực tiếp bằng những buổi gì ạ à, chị, à, buổi học trực tiếp từ Dũng là những cái cái chương trình là trường học trường học trực tiếp từ Dũng nên chính vì vậy thì các bạn trong cái lớp học đó thì các bạn sẽ biết rằng là trong cái lớp học đấy Dũng sẽ chia sẻ những điều gì các bạn sẽ biết rằng là lý do tại sao chúng ta chưa thành công lý do tại sao chúng ta lại gì ạ gặp rất nhiều rủi ro hôm trước thì uh, dũng có một bạn chia sẻ đó là gì ạ đầu tư thành công hết chu kỳ này đến chu kỳ khác nhưng chỉ cần một lần thôi ạ một lần nó sai là chúng ta cần phải trả giá rất là đắt và chúng ta cũng biết rằng là các ngân hàng hoặc là các công ty chứng khoán hoặc là chúng ta thấy rằng là ờ, với những cổ phiếu mà nó không tốt thì mấy cổ phiếu mà có thể vi phạm những cái pháp luật họ đang gì ạ họ đang có một lượng lớn cái margin ở mức cao và khi có một lượng lớn mà rủi mức cao thì khi mà những cổ phiếu đó không may nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ bị rơi rất là mạnh và đó cũng là bị ảnh hưởng trong cái nhóm ngân hàng à, nhóm chứng khoán và cũng là có thể các cổ phiếu ngân hàng bị ảnh hưởng tức là nó tạo ra một cái ờ, cái cái, cái dây chuyền tức là cái cổ phiếu này nó tạo ra cái dây chuyền với nhóm cổ phiếu khác nên chính vì vậy thì giống như L14 tăng thì COO và DG tăng bởi vì chúng ta đã thấy là những cái thông tin đã được thì à, thổi phồng rất là mạnh trong thời gian ngắn và chính vậy thì cổ phiếu cũng đã tăng nhưng khi mà cổ phiếu kết thúc chu kỳ thì đáng lẽ là chúng ta cần phải thoát ra thì nhiều bạn vẫn tiếp tục mua vào và mong rằng chúng ta đầu tư dài hạn thì câu chuyện ở đây là đầu tư dài hạn có nên đầu tư dài hạn không quan điểm của đầu tư của DVD đó là không đầu tư dài hạn và đầu tư theo chu kỳ chỉ đầu tư theo chu kỳ ạ nếu chu kỳ mà thị trường mà ok thì đầu tư còn chu kỳ mà thị trường mà nó đang ở downtrend hoặc đang xuống giảm thì sẽ không đầu tư và chỉ tập trung vào dòng tiền của các gì ạ cổ phiếu nó đang có dòng tiền và đang có yếu tố chất xúc tác tạo ra và Dũng sẽ là tiếp tục à, đồng hành chúng ta bằng một video đó là những yếu tố chất xúc tác tạo ra một chu kỳ mới cho thị trường cũng có những yếu tố chúng ta gọi là ngược lại tạo ra xuống giảm đấy thế thì một số bạn thì mong muốn là cổ phiếu giá khoảng độ đây ok mong là cổ phiếu DG giá 50 thế thì ở đây các bạn có thể nghiên cứu đúng không nghiên cứu cái, cái cổ phiếu à, hay là nghiên cứu một vài các cổ phiếu sau khi nó điều chỉnh hoặc sau khi nó kéo lên nó cái tiếp tục kéo lên một nhịp nữa và sau khi kéo lên một nhịp nữa thì nó không biết nó sẽ như nào đây là câu chuyện mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là rất nhiều cổ phiếu sau khi rũ và nó sẽ kéo lên một nhịp nữa và khi kết thúc một nhịp nữa thì nó lên 50 hay nó về 50 câu chuyện này là câu chuyện chúng ta tự nghĩ ngẫm nghĩ xem là những cái điều mà tại vì đây nó mang tính chất là rất là nhạy cảm Dũng không có khuyến nghị không có chia sẻ tất cả cái điều này chúng ta tự có thể trải nghiệm trên thị trường xem là gì ạ các trái phiếu của các ngân hàng huy động nó sẽ tác động như thế nào nếu không may bị gì ạ nhà nước phát hiện và thu hồi cái việc mà nhà nước phát hiện hoặc là gì ạ hủy cái trái phiếu đó nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái hoạt động của các công ty bất động sản và cái khả năng phát hành bừa bãi rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản ban tính là phát hành bừa bãi trong thời gian vừa qua đó là con số không phải nhỏ đâu ạ nên chính vì vậy thì cái cổ phiếu đó là chúng ta cần phải gì ạ phòng thủ trước đã còn sau này nó tốt chúng ta tính sau đúng không sau tốt chúng ta tính sau chứ không phải bây giờ chúng ta kỳ vọng đến khi nào nó giảm sàn sau đó không bán được thì lúc ấy chúng ta mới phản ứng thì đấy là cái câu chuyện mà gì ạ hãy lên kế hoạch trước để à, trước khi mà chúng ta quá muộn một lần nữa xin chân thành cảm ơn à, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu cách phát hành như thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn là à, với cái cách phát hành của Tân Hoàng Minh thì rõ ràng là các doanh nghiệp bất động sản chúng ta lướt qua là cũng thấy rằng là họ cũng làm tương tự như vậy và khi họ làm tương tự như vậy thì có việc mà có muốn bắt hay không thôi ạ à. Dũng tin chắc rằng là cái khả năng tiếp tục sẽ có nhiều thương vụ nữa bởi vì chúng ta chuẩn bị bước vào nền kinh tế mới nổi chứng khoán chúng ta sẽ chuyển vào bước vào một chu kỳ mới khi mà chúng ta bước vào chu kỳ mới thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ đều rất tuyệt vời nhớ là đăng ký cái đường link ở bên dưới để chúng ta sẽ gì ạ gặp nhau trong cái buổi tối ngày mai lúc 8 giờ 30 8 giờ 30 tối ngày mai tối thứ năm là chúng ta sẽ có một buổi buổi học đó là gì ạ bí mật đầu tư chứng khoán dành cho các nhà đầu tư à, trong cái chương trình này thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ nắm rõ được đó là gì ạ à, những cái chúng ta gọi là những yếu tố bên trong tức là chúng ta cần phải xem là cái bên trong chúng ta à, chúng ta đang gì ạ đang mắc cái vấn đề gì chúng ta muốn nhà đầu tư thành công chúng ta muốn gì ạ à, nghĩ rằng cái việc đầu tư chứng khoán là có thể tự do tài chính chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán có thể kiếm được nhiều tiền hơn hoặc là chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán à, chúng ta có thể rằng là tự do tài chính có thể hạnh phúc hơn nhưng có lẽ có lẽ là chúng ta cũng gặp rất nhiều các câu câu chuyện đó là về chúng ta gọi gì là câu chuyện về tiêu cực trong cái tiềm thức chúng ta hoặc là chúng ta đầu tư sau đó bị chúng ta bị thua lỗ nên đầu tiên đầu tư chứng khoán là các bạn cần phải gì ạ cần phải gì ạ? giải quyết được cái vấn đề bên trong của chúng ta sau khi chúng ta giải quyết được vấn đề bên trong thì Dũng sẽ đến một cái ờ, module thứ hai để các bạn có thể nắm rõ được đó là cái module này nó sẽ gì ạ giúp cho các bạn nhận ra cái vấn đề chúng ta và cái mong muốn chúng ta bởi vì nhiều lúc chúng ta không biết chúng ta đang gặp vấn đề gì trong đầu tư ạ chúng ta chỉ mỗi cái là đi mua khuyến nghị mua cổ phiếu hoặc là à, ai đó mách nước chúng ta chúng ta mua nhưng thực tế chúng ta không biết là chúng ta đang gặp vấn đề gì trong đầu tư chúng ta phải nhận ra được cái gì mà chúng ta nhận ra được cái gì chúng ta đo lường được thì chúng ta mới đầu tư được nên ở đây chúng ta phải nhận ra những cái khía cạnh ở bên trong cái quá trình đầu tư chúng ta tại sao thất bại và chính vì vậy chúng ta cũng phải nhận ra là à, cái cái khía cạnh nào đó để giúp chúng ta thành công giúp chúng ta gì ạ à, giúp chúng ta trở thành nhà đầu tư chứng khoán siêu hạng. sau khi chúng ta nắm được điều này thì chúng ta sẽ giải quyết đến uh, thứ ba đó là chúng ta sẽ nói về gì ạ cái ba trò chơi bên trong tâm trí chúng ta chúng ta thấy rằng là ai có năng lượng cao hơn người chiến thắng nên chúng ta cần phải giải quyết ba cái trò chơi trò chơi đầu tiên là trò chơi về gì ạ trò chơi về cảm xúc ở bên trong những cái cảm xúc đầu tư là nó cảm xúc là quan trọng nhất nên chính vì vậy cái cảm xúc đó nó sẽ gì ạ dù là bạn có kiến thức gì à, dù là bạn có gì à, hiểu biết đến mấy nhưng cảm xúc nó giết chết chúng ta nên chúng ta cần phải nhận phải có cách làm sao để quản trị cảm xúc tiếp theo chúng ta phải có trò chơi về chiến lược đầu tư mà không có chiến lược mà đầu ra đầu tư bừa bãi cứ nghe ngoài kia người ta nói là DG lên 500 điểm và cứ đầu tư đấy trong đầu tư dài hạn trong khi đó thì họ đã bán ra hết rồi thế thì ở đây câu chuyện là gì ạ chúng ta nghe mà chúng ta không có cái hành vi nhận thức rõ ràng là cái chiến lược của chúng ta sẽ gì ạ trở nên rất là nguy hiểm trong đầu tư nên đầu tiên chúng ta phải có chiến lược đầu tư hoặc là nếu chúng ta ngửi thấy cái mùi gì đó của cái nhóm bất động sản hay là ngửi cái mùi đó của, của những cái cổ phiếu mà nó có thể khả năng bị ảnh hưởng do gì ạ do cái phát hành trái phiếu sai quy định thì rõ ràng là chúng ta khi chúng ta ngửi rồi chúng ta cần phải gì ạ phải có kế hoạch chủ động để thoát ra chứ không phải là em lại tiếp tục đầu tư 5 năm nữa bởi vì bất động sản đang tốt tất cả cái suy nghĩ như vậy đó là thiếu chiến lược và cuối cùng đó là hành động có chiến lược đúng không có cảm xúc nhưng không hành động thì cũng vứt đi hết nên ba cái trò chơi về bên trong bên ngoài và trò chơi chiến lược chúng sẽ chia sẻ với chúng ta đấy buổi đầu tiên ạ các bạn sẽ học bộ buổi đầu tiên buổi thứ hai các bạn học được điều gì ạ buổi thứ hai các bạn sẽ học được cái điều đầu tiên đó là nhận thức của tư duy tư duy ạ tư duy là quan trọng nhất trong chiến lược đầu tư chứng khoán bạn có kiến thức có công cụ nhưng tư duy sai là vứt hết nên ở đời tiên là chúng ta cần phải có tư duy đúng trong đầu tư vậy làm sao để có tư duy đúng làm sao để nhận biết được tư duy chúng ta đúng hay sai thì đầu tiên Dũng sẽ giới thiệu chúng ta cách để chúng ta biết rằng là tư duy chúng ta nó đúng hay nó sai sau khi chúng ta biết có tư duy đúng thì chúng ta mới có cái, mới có những cái công cụ à, có cái cái kiến thức nền tảng nền nền tảng kiến thức đúng và thứ ba là có công cụ đúng chúng ta mới gì ạ có thể thành công được nên tư duy là quan trọng nhất nó chiếm khoảng độ 7 đến 80 phần trăm còn kiến thức kiến thức thì gì ạ nó chỉ chiếm khoảng độ 20 phần trăm hơn 20 khoảng độ 10 hơn 10 phần trăm và công cụ kiến thức và công cụ nó chỉ ngang nhau khoảng 20 phần trăm thôi ạ sau đó chúng ta gì ạ sau khi có tư duy xong có kiến thức có công cụ xong điều gì ạ chúng ta sẽ có một cái hệ thống phương pháp đầu tư chuẩn cho chúng ta nhưng tuy nhiên thì cái điều đầu tiên chúng ta trước khi đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái sáu sai lầm trong đầu tư thì bạn nếu bạn không biết là trong đầu tư nó có những sai lầm gì thì chúng ta sẽ gì ạ không thể nào không thể nào có thể tránh được nên trước hết chúng ta phải nắm được sai lầm khi chúng ta nắm được cái sáu sai lầm đó chẳng hạn thường thì chúng ta sai lầm về gì tư duy đúng không ạ sai lầm về chiến lược sai lầm về gì trung bình thường theo vì trung bình giá giá gì giá lên thì chúng ta trung bình giá xuống tại sao như vậy bởi vì chiến lược đầu tư kim tháp là chiến lược mà có thể giúp chúng ta lợi nhuận nhanh nhất tiếp theo đó là gì ạ sau khi chúng ta có gì ạ chiến lược có gì ạ có những nắm rõ sai lầm thì chúng ta sẽ đến một buổi thứ ba buổi thứ ba tới buổi cuối cùng buổi cuối cùng thì Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn là muốn trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công thì các bạn cần phải làm điều gì và các bạn Dũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách gì ạ à? tìm kiếm những cái cổ phiếu siêu hạng tức là 6 bước để tìm kiếm cổ phiếu siêu hạng đó là kết thúc một chương trình đó là ba buổi của Dũng nên các bạn đầu tiên là các bạn học về gì ạ à? tư duy trước học về gì ạ à? về cái cảm xúc bên trong trước học về gì ạ mình mong muốn trở thành ai mình mong muốn có điều gì trong đầu tư cái thứ hai chúng ta học về tư duy và những cái sai lầm trong tư duy cái thứ ba chúng sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cái phương pháp để các bạn thì có thể tự mình giao dịch và lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta không còn tranh cãi nhau trên thị trường chứng khoán nữa quan trọng là gì ạ quan đầu tư làm nào để chúng ta giữ được lợi nhuận làm nào để chúng ta gì ạ thị trường có xấu đến mấy chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận và thứ ba nữa là gì ạ chúng ta cần phải tránh được những cổ phiếu mà nó không đáng có nên việc mà gì ạ kiếm được nhiều lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ nói chuyện rất là đơn giản nếu các bạn thấy rằng là có một vài cổ phiếu nó đã gì tạo ra nền tảng rất là tốt nhưng tuy nhiên thì nếu chúng ta thiếu tư duy có thiếu chiến lược thì bị cảm xúc chi phối thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì không có điều gì hết nên uh, hãy gì đăng ký vào phần bên dưới để chúng ta sẽ gặp hẹn gặp nhau trong tối thứ năm lúc 8 giờ 30 8 giờ 30 và thường có thể kéo dài hai tiếng hoặc hơn hai tiếng chúng tin chắc rằng là sau khi các bạn học điều này thì các bạn sẽ thấy là trên trên thị trường à, ai nói cái gì các bạn phát hiện ra chúng ta không phải tranh cãi nhau bởi vì việc <clears throat> mà tranh cãi nhau chúng ta ờ, không hiểu không nắm cùng tư duy cùng không cùng gì ạ hệ thống tư duy thì có lẽ là sẽ không đi đến đời kết một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm lúc 8 giờ 30 nhớ đăng ký kênh của Dũng bởi vì tiếp tục Dũng phát những video mới nhất bạn sẽ là người có thể sẽ học được những cái gì ạ những bài học giá trị trong kênh youtube của cậu Dũng xin cảm ơn rất nhiều